ok, chào anh em thì mà anh em đến video ờ, tiếp theo của mình chia sẻ về xe đây Thì ok, thì anh em biết á, là cái phần à, bố thắng và cũng như là bố thắng để trước, bố thắng để sau và một số cái à, à, gọi là lưu ý và mình đã chia sẻ cho anh em một số cái video rồi Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho anh em một số cái dấu hiệu để anh em nhận biết khi nào anh em nên thay bố thắng để trước và bố thắng để sau để anh em có thể tránh tình trạng mình đi thời gian quá lâu và anh em đôi lúc mình tiết kiệm quá mình cũng không có thay hoặc anh em đợi tới nó lúc nào mà nó quá nó quá đà rồi anh em mới thay cái ờ, bố thắng đẻ trước bố thắng đẻ sau làm ảnh hưởng tới cái phần bố thắng cũng như là, là cái phần đẻ thắng nữa và ảnh hưởng tới nhiều thứ khác và anh em đi trên đường nó không có đảm bảo an toàn thì ok thì mình mời anh em vào video này luôn ok ok thì anh em biết á, ngoài những cái à, dạng như những cái dấu hiệu khu ờ, à, đã, và mình đã chia sẻ cho anh em trong video này thì à, cụ anh em cũng có thể căn cứ vào cái phần à, à số cây à, cây số mà anh em đã chạy và một số cái yếu tố mà anh em à, chạy trên đường anh em chạy xe đường xe có kẹt xe hay không <laughs> và cái khu anh em sống anh em có chạy thường xuyên ổ gà ổ voi hay là nhiều cái giống như là đường xá lúc nào cũng đông đúc kẹt quá trời quá đất thì anh em thắng nhiều thì đôi lúc anh em nên thay sớm nha chứ không phải căn cứ vào những cái giống như là số cây số hay là số ngày tháng số năm thì nó sẽ làm cho <laughs> à, cái à, phần bố thắng đĩa chúng ta <laughs> nó mòn hồi nào anh em không có hay nha và anh em cứ nhận ừ, coi lại những cái dấu hiệu đó đó thì anh em cứ à, thay theo thời gian ok thì uh, ok thì mà mình mời anh em vào cái phần xem của cái phần bố thắng đĩa trước và bố thắng đĩa sau nha mình sẽ bắt đầu với anh em về bố thắng cái đĩa sau để mình chia sẻ cho anh em biết cái cách mà mình nhận biết cái những cái dấu hiệu nha ok đây là cái phần à, bố thắng à, để sau luôn nha anh em thì à, nhiều lúc anh em chạy thì cứ chạy thôi chứ anh em cũng không không có nhận biết hoặc anh em cũng không có biết lúc nào mình nên thay những cái phần bố thắng bên trong thì mình sẽ chia sẻ anh em một số cái mẹo và cũng như một số cái um, à, lưu ý để anh em khi mà mình à, chạy xe và mình biết khi nào mình thay cái bố thắng à, à, sau nè à, bằng một số cái à, phương pháp mà anh em có thể tự ờ, nhìn ở nhà để mình biết mình thay nha ok dạ đây anh em thì ờ, một số anh em thì thường hay là giống như mình chạy khoảng chừng ờ, mình chạy khi nào mình nghe tiếng két két két, mình thắng á mình thắng cái mình đạp cái thắng lên đây nè đạp cái thắng lên đây thì anh em nghe tiếng két két, là anh em cứ mà thay thay bố thì đó đó cũng là một cái dấu hiệu để anh em thay nhưng mà cái dấu hiệu tiếng két két thì nó đã quá quá quá đát rồi nha anh em dạng giống như là nó nó đã dạng Ờ, quá tối thiểu rồi thì đó dạng là nó nó nó, nó kêu cái cát thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần bên trong nè mà mỗi anh em <laughs> kêu cái cát chừng dài dài lần như vậy thì những cái bộ phận bên trong nữa anh em phải thay và anh em phải đi à, đi si đi đánh gì đó. mà những cái người thợ người ta phải bắt buộc anh em làm cái đó đừng gắn cái bố vô nó mới vừa nên à, anh em à, cái dấu hiệu kêu cát cát là quá tệ nha anh em nên à, anh em cứ thay theo cát cát dài lần đôi lúc sẽ ảnh hưởng nha thì mình sẽ ờ, cho anh em những cái dấu hiệu ờ, à, nó vừa tới thôi chứ nó không không có kêu két két thì à, mình sẽ chỉ luôn ok điều đầu tiên đó đó là cái cái phần ốc bên đây nè anh em cái khúc ốc này nè nếu mà cái khúc ốc của anh em nó nó, nó vừa xuống vô, vô tới đây thì à, à thắng của chúng ta dường như cũng đã mòn à, một ít rồi nha đôi lúc à, anh em cũng cũng có thể nên thay à, bằng cách dựa vào cái phần ốc bên đây nè ốc này cái ốc này nó nó ờ, cũng ờ, khoảng gần một lóng tay rồi đây anh em ờ, nếu mà phần nửa lóng tay của chúng ta thì à, cái bố thắng chúng ta vừa vẫn còn ok anh em vẫn còn chạy được nha đây là cái dấu hiệu đầu tiên là cái nó cái khúc ốc này nè nó nó đã thụt vô bên trong quá nhiều thì anh em nên thay nha ok đó là cái dấu hiệu đây là anh em đây <laughs> đây là thường đôi lúc anh em cũng không có để ý đây là cái phần gọi là cái phần à, dấu mũi tên cái dấu mũi tên này dạng à, dấu à, mũi tên của cái phần à, à bố thắng á 4 tháng sau á, thì nó nó chỉ cái dấu mũi tên này thì à, và nó kết hợp với đây đây đây là cái phần à, cái à, cái chấu bên đây gọi là cái điểm tham khảo của anh em á điểm tham khảo tên phần bố á nếu mà anh em thấy cái cái phần chấu này nè cái phần mũi tên chấu này nè nó trùng với với cái điểm tham khảo của tên cái phần bố sau á là anh em nên thay đi bố anh em của cũng đã quá mòn nè thì cái bố của mình đã mòn là mình chạy cũng tầm ta một à, năm mấy rồi đó nói chung là mình cũng à, à, tính thay nhưng mà mình làm video luôn cho anh em thì mình sẽ thay ok thì anh em à, cứ nhìn cái này mới thay thì nó cái phần dấu tham khảo và cái phần mũi tên đó, nó sẽ không trùng nhau còn khi mà anh em đã chạy mòn thì nó sẽ trùng nhau và anh em khi mà anh em đạp thắng vậy nè anh em đã đạp thắng vậy nè anh em sẽ đạp thắng và và anh em à, quan sát cái cái phần à, đấy nè đó, cái phần này nó nó, nó nhúc nhích và cái à, cái phần à, dấu mũi tên này nó trùng với cái à, điểm tham khảo đó là bố thắng chúng ta đã mòn lại nha anh em nên thay ok ở cái phần bố thắng sau thì anh em có ba ba cái điểm lưu ý để anh em nhận biết cái bố thắng mình đã bị mòn nha một là anh em để hơi quá đà thì anh em thắng nó nó sẽ kêu két két két két két két và cái thứ hai là cái phần ốc này nè nó thụt vô quá quá quá quá nhiều hơn một lóng tay thì là nó đã quá mòn và thêm một phần à, cái điểm mũi tên nó trùng với cái um, cái phần à, điểm tham khảo khi anh em thắng á là bố thắng chúng ta quá mòn nha ok đó là ba cái điểm lưu ý mà nhận biết cái phần bốn tháng sau đã mòn và anh em nên thay để tránh tình trạng mình thài lâu nó hư thêm và thắng nó không ăn nha anh em ok Tiếp theo cái phần à, bố thắng à, đĩa trước và anh em à, có một số điểm lưu ý để anh em biết nó đã mòn và anh em có nên thay liền lập tức hay không nha đó là một số cái điểm lưu ý mà mình muốn chia sẻ cho anh em là anh em nhìn thẳng vô phần đây nè anh em cứ nhìn thẳng vô vô cái phần má má má thắng đĩa nó có ba cái gạch gạch gạch gạch gạch đó là cái phần nó dính vô cái phần à, đĩa đây nè đó thì anh em thấy nó còn cái độ dày hay không nếu mà nè nó cái còn cái độ dày nó hơi mỏng quá thì à, bố thắng à, đẻ trước của anh ta của anh em đã bị mòn nha dù cho nó mòn một bên má hay là nó mòn hai bên thì anh em cũng nên thay đó đó là một cái phần lưu ý xa về cái phần à, à, bố tha, bố thắng đẻ trước ok phần lưu ý à, thứ hai đó là anh em nhìn từ bên đây nè nhìn từ bên phía bên đây nhìn à, vô cái phần bên đây nè bằng cái à, má thắng à, đĩa bên đây nè thì anh em thấy à, có hai hai cái lỗ tròn tròn này nè nếu mà anh em chạy không có quan tâm gì hết rồi anh em chạy đôi lúc thì nó mòn quá trời quá trớn nó mòn tới miếng sắt luôn rồi là anh em nên thay gấp nha và anh em nếu mòn miếng sắt thì anh em sẽ nhìn bên đây thấu qua bên kia và anh em thấy luôn cái đĩa luôn đó đó là đó là để anh em cái phần má thắng đĩa là quá tệ rồi anh em nên thay gấp luôn để tránh tình trạng nó hư luôn cái phần heo dầu và nó cạ cái cái đẻ chúng ta nè nó cạ của cái đẻ của chúng ta càng ngày càng à, xước và à, à, hư nhanh hơn đôi lúc cái cái đẻ nó mấy trăm ngàn mà cái má thắng đẻ thì có trăm hai trăm mấy trở xuống thì anh em à, tốn tiền gấp đôi gấp ba luôn nha ok về cái má thắng đẻ trước nè anh em nhận biết cái dấu hiệu á là nhiều anh em cứ chạy chạy quá tớn một là cái cái cái cái cái đĩa chúng ta sẽ bị nóng rất nhiều và một số cái à, nó do cái cái má thắng đĩa chúng ta khích hoặc à, đôi lúc cho các bạn để nó quá quá quá lố rồi quá lố cái cái hạn à, xài mòn quá đó thì nó làm đĩa chúng ta tày xước nhiều lắm và nó bị xước cũng như là nó bị nóng đĩa thì anh em nên thay gấp luôn nha đó là một số cái dấu hiệu mà anh em nên nhận biết để mình thay ok anh em biết thay cái phần bố thắng đĩa bố thắng đĩa mà bố bố thắng đĩa trước và bố thắng đĩa đĩa sau thì nó có một số cái dấu hiệu để anh em nhận biết khi nào thay và thường là khuyến cáo thì à, nhà sản xuất thì thường chúng ta chạy trong vòng à, nếu mà anh em chạy nhiều đường xa đường hay gì đó thì anh em cũng có thể nhìn vào phần cây số nè nếu mà cây số anh em chạy tầm 10.000 cây hoặc à, mười mấy ngàn cây là quá dữ rồi anh em nên thay một cái bố tháng đĩa trước hoặc bố tháng đĩa sau khi mà anh em thay thì nó nó sẽ đảm bảo những cái phần thắng ăn hơn và anh em không có để sợ tại mưa tại gió nha anh em có thể căn cứ dựa vào cái bản số nè cái số cây mét đó ok đó là một số cái à, dấu hiệu mà anh em có thể nhận biết để mình thay Ok thì nãy giờ mình đã chia sẻ cho anh em về một số cái dấu hiệu mà mình muốn chia sẻ chi tiết đó để cho anh em biết khi nào mình thay cái bố thắng đĩa trước bố thắng đĩa sau để anh em có thể là à, biết à, dành dụm à, tiền bạc đúng đỉnh khi đó thì anh em thay cho nó à, chắc cú hơn và anh em thay những cái đồ đạc cho trong tiệm mà anh em cảm thấy nó tin tưởng anh em mua những cái đồ chính hãng chắc cú thì anh em xài nó lâu bền theo thời gian nha thì ok thì video à, tạm dừng tại đây nha anh em mình đã chia sẻ một số cái cho anh em anh em nào cảm thấy video này có thể là giúp cho anh em được cái gì đó thì anh em có thể nhấn like anh em nào có những ý kiến khác thì comment bên dưới và anh em mà chưa đăng ký thì cứ đăng ký nha ok xin chào anh em hẹn anh em trong những video tiếp theo xin chào